cái gì đâu ta đâu, đâu phải lười không xin đâu mấy ông đâu đâu phải lười không xin đâu bây giờ bảo mà bảo số 5 bây giờ cúp điện mà mấy ông biết không cái khu vực nhà mình á là 5 5 đến 8 cái cục điện bị gãy mấy ông nhìn là mấy ông khiếp luôn nó bị gãy tức là bị uh, uh, nó gãy đôi mấy ông ạ ờ, em mới có điện anh ơi em mới có điện không nhà mình bình thường anh em nhé, nhà mình thì bình thường mọi người mình nói rồi nhà mà ở ngoài phố mới thiệt hại mới nặng chứ nhà mình ở trong hẻm thì bình thường anh em ạ trong hẻm như nhà sát nhà nhau á nó không bị ờ, không bị ờ, thiệt hại nặng nhưng chứ mà quanh khu vực của tôi nhá quanh khu vực của tôi là kiểu như nhà kính nhiều anh em hiểu không nhà kính á nhà gương á gương nhiều người ta cũng phải nhà mà là người ta kinh doanh á cái nơi người ta kinh doanh là gương nhiều nó bể hết đàn anh em mày đàn anh em ơi từ từ từ để mình làm quen lại con chuột đấy mé cái bảo số 5 này bọc giải quá bọc giải đồng đội quá phải không khoan khoan khoan khoan để xin ở đâu nhở? em hai ngày rồi em chưa chơi game rồi đó từ từ cho em gọi là cướp cướp phát lấy lại cái tinh thần <laughs> Sao mày ngu thế hả? Sao lần mẹ lại tóc biếng nhỉ? Ôi mày ngu mày chết chân rồi đó nha nóng tay nóng chân rồi nha bro cái mạng đó là biết sao không cái mạng đấy là chỉ để gọi là là là là là là, là thêm thêm nhiệt thôi Come on! <laughs> lượm rau gấp thịt tụi em lượm rau gấp thịt thôi em dài máu rồi chết ông một không rồi à. cho nó giết chưa cái lúc à, cái lúc mình sắp tới nơi á ví dụ 10 giờ vô á thì 19 giờ mình còn đi ship cái lúc 10 giờ mấy nó mới ghê mày đánh tao mày đánh tao nè hộ nè đê nè đê bây giờ là đang mới ờ, thử tay thôi đang mới tập tay thôi mấy ông nha như hai ngày không đánh thì phải không sao đánh hai được rồi phải không từ từ từ từ từ từ bình tĩnh anh em bình tĩnh cái này cái này là làm nhanh cái này là làm nhanh rồi nhanh gọn lẹ dạ. ơ ủa à, mặt quá con con kia nó lên thêm đam rồi chúng nó bổ kìa chúng nó bổ kìa chết rồi chết rồi cố lên ngục không ơi cố lên ngục không ơi hai hai hai hai hai hai hai nè nè nè anh anh anh tới nè anh anh anh tới nè anh tới nè anh tới nè ừ, chết rồi chết à hai cú dốc cú dốc đó mình đã lên số anh em ơi đã lên số dự sách anh em mình 哎，他妈把玩 em em em baron em ơi em em em baron em baron em baron em baron nè nè nè nè nè méo ơi méo ơi méo ơi ui không kịp đồng hồ luôn á nè nè nè từ từ từ từ anh em từ từ ui Đây Đây gai ơi nó mà dính đúng lao anh là nó, chết nha chết rồi rồi rồi rồi rồi rồi từ từ từ từ từ từ từ từ từ nha từ từ nha cái gì đây à nó đam to quá mấy ông ạ nó vả mình mấy phát mình chết rồi kéo ra kéo ra kéo ra kéo ra kéo ra kéo ra kéo ra kéo ra ớ phải ông trong một không này với bóc giải rồi ra baron baron không ơi không ơi đây là là chết đấy đây la là chết đó nha đây la là chết đó nha nói rồi nha farm đi farm đi farm đi ăn cool đồ rồi không được rồi không xuống được rồi mèo nè chết rồi nè chết rồi nè chết rồi nè chết rồi nè <laughs> về sao em sao mà về được sao mà về được lấy con lấy con lấy con lấy con lấy con lấy con em luôn nha em luôn nha em luôn nha em luôn nha các bro đánh nhà đánh nhà đừng có đánh người đừng có đánh người đánh nhà đánh nhà đánh nhà đánh nhà đánh nhà chân hiếu đánh nhà chân hiếu rồi nó ra phải không ạ à? đánh nha đánh nha đánh nha đánh nha đánh nha rồi biết rồi ui bản đồ rừng á không không bản đồ rừng anh em ơi bản đồ rừng lên dây chuyền nó không giúp anh em được gì hết á